À, em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi. Em à, đến từ Huế. Hiện tại thì em làm à, kỹ sư xây dựng công tác tại Bình Thuận ạ. Ồ, rồi để bạn gái giới thiệu cái đã. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên kế toán tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, quận Thủ Đức ạ. À. à. Trời giới thiệu dễ thương quá. Rồi mà ở Thủ Đức rồi anh kia ở gì Bình Thuận lắm hả? Rồi hẹn hò sao đây trời? nhưng mà chuẩn đi ờ, chuyện công tác rồi chị ờ, ờ, cát tường ạ chắc công trình mà đó hai tuần hai tháng là xong à hai à, tháng xong rồi chuyển vào dạ. vào đây dạ không, đi công trình nữa mình kiểm việc nào cố định luôn mình vậy là công ty nào nhiệm vụ anh là là gì dạ em là kỹ thuật thi công trực tiếp tại công trường ạ kỹ thuật tức là về giờ dạ, bản vẽ ra là mình đọc bản vẽ rồi mình chỉ cho công nhân à rồi bạn gái mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi em điểm mạnh điểm yếu của em là gì và điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng hay giúp đỡ mọi người còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động với em sợ đau <laughs> với em hát múa dở lắm bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì tự nhiên tôi muốn nói chậm chậm theo luôn vậy trời à... dạ điểm mạnh của em là chơi được các môn thể thao em hát được ạ à. hát được rồi làm bài đi sớm lên hát bài về huế đi nghe đi dạ đồng rồi à, chị cặn đứa ơi lâu nay chị có về huế không có rồi em hát ba tình huế nha rồi lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm huế người ơi áo tím ngày xưa tim vần thơ tim cả mong chờ một dòng sông hương vẫn còn thương vẫn nhớ câu hò ai chờ ai một bóng còn đò chiều phai rưng rức bờ vai tình vẫn đợi chờ qua bao mùa xuân vắng người xưa phố vắng chiều mưa tóc thề nghiêng chiếc non ai về đường chiều bơ vơ thương tình ai em vẫn mong chờ cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu biết người xưa chưa nơi mô nghe rất huế ha dạ. hát hay mà hát ngọt mà nữa. Hay không em? Dạ hay Y, hồi nãy anh nói anh nhiêu tuổi? Tóm vậy tới 86 mấy, tuổi thức tạm gì các đứa ạ Bên đi uh, ờ, một hồi này nhất gái hơn hai nhì trai hơn một mà được không được được hả được tới luôn tới luôn rồi tình trường em trải qua mấy mối tình rồi em dạ em chưa trải qua mối tình nào hết á hả dạ chắc có thể là do em nhỏ con quá à, thứ hai nữa chắc do môi trường làm việc của em nên em cũng không có nam thêm cái thứ ba nữa là duyên chắc chưa tới ờ à, bạn trai bạn có trải qua bao nhiêu mối tình rồi trải qua được ờ, ba uh, mối tình ạ mối tình dài nhất uh, năm lý do sao mình chia tay nhưng bạn nữ ờ, con học về đại học năm một à xong hai người từ ờ, thấy là không thể nhưng mà thời gian này gia dạ, ờ, bạn nữ nghĩ cho em là lớn tuổi rồi vậy á ừ. xong là hai người tự động chia tay chứ không có vấn đề à, bây giờ thì anh sẽ tìm một người yêu như thế nào nói chung là vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng đâu quan trọng là cả nhìn đầu tiên mình có tình cảm á chiều cao thì mét năm <laughs> năm năm trở lên là được rồi còn ngoại hình nhìn dễ nhìn dễ nhìn dưới mấy năm mươi được không ừ em em là mẹ sáu lắm à cũng luôn đó em hai người luôn rồi để con ra chắc luôn luôn lặn với lặn nó trội lên được không em cái này à, gặp mặt rồi à, mình ban sau đó chị cả tương ờ, ha thôi, gặp mặt thôi, thôi nhưng mà khi gặp mặt nhiều khi dạ. xinh đẹp quá dễ thương quá thì tiêu chuẩn nào cũng không có nghĩa gì trơn rồi bạn gái em muốn à, tìm một người bạn trai như thế nào ngoại hình thì đối với em nó cũng không quan trọng lắm chỉ cắt tường nhìn được là được rồi ạ à. rồi dạ em thì em rất thích đi du lịch và làm những công tác thiện nguyện thì em không biết là anh bên đó có không hỏi ảnh đi <laughs> dạ anh ơi anh có thích đi công tác uh, thiện nguyện cũng như là đi du lịch chụp hình đồ không ạ à, có em ơi ừ, em thì em không thích bạn nam hút thuốc uh, cờ bà vũ phu um, gia trưởng có dính cái nào không em dạ thuốc công trường căng thẳng lắm lâu lâu nhưng mà hụt ít à dạ ngay tầm uh, chục điệu độ lại à nửa gói ba điệu thôi dạ cố gắng rồi chị Cát Tường qua coi được không? Bớt bớt chút chiều cao đi Cô này cô nhỏ con lắm Được không? Không có quan trọng đâu Quan trọng là nhìn mặt thôi Bây giờ nếu được chừng nào đám cưới Em ờ, để dự định chắc à, à, cuối năm hoặc đầu năm tới Cưới ra ở mô Cưới chắc ở trong này không thích cái gì ở ờ, con gái nói chung là cũng cũng giá chảnh á là em không thích chắc cô này biết thôi được rồi thế này nè anh chưa gặp cô gái bên kia mà cô ấy là một người tốt đấy một người mà làm công việc đó là một người hết sức là kiên nhẫn một người rất là yêu thương mọi người à, bây giờ mình sẽ qua anh coi nha em chào anh quyền linh chào em dạ nãy giờ em nghe nói bên đó anh nói như vậy thì em có thể tưởng tượng anh đó như thế nào không cũng đẹp à, cũng dễ thương ừ. <laughs> dạ ảnh ờ, đi hoài à em có lo điều đó không dạ cũng lo mình gặp mặt cảm nhận thôi chứ giờ anh cũng biết nói sao <laughs> dạ à. mình ờ, hôm nay mình có đi với người thân không em dạ em đi với mẹ với chị gái em với anh rể em chào cô cô thấy ờ, anh bên đây như thế nào à, thấy cũng rất dễ thương tới được thì là rất là mừng vui vẻ nhà bác có mấy người dạ, có mình nó à con một luôn á hả nếu mà thương thì tôi bắt rễ Bắt rễ Ở rễ được không? Dạ được ạ Quá tốt chứ sao không được Chị à, bên chị có ý kiến gì không? Anh chị nè Chào Quỳnh Linh, chào à, Cát Tường Dạ, chào anh Em Hảo thì rất là dễ thương Chăm chỉ, học, đi làm Còn mấy à, em trai bên này á Thì cao Cũng đẹp trai Anh mong là sau cuộc hẹn này mà tìm hiểu được thêm nữa thì đó là một điều rất tốt yeah. Dạ. rồi cảm ơn anh dạ rồi, trai, hôm nay em à, đi về hai điểm lại 10 người bạn rồi em nhìn nhận xét à, chị gái bên này như thế nào chị cũng dễ thương nói chuyện nhẹ nhàng nữa em cảm thấy có phù hợp với anh trai của mình hay không chắc được mà tuy em cũng biết nữa tại vì anh của em thích thích thi được thôi em là từ huế vào đó hả hay là ở đây dạ làm ở sài gòn làm ở sài gòn luôn hả em gái bên kia thấy uh, thế nào thì chị chị thương cũng được được đó thương ấy thôi ờ, nói chung là quan trọng là ý kiến của hai người ngồi trên đây hai nhân vật chính ha chúng ta kéo màn lên. lên cho họ gặp nhau hãy nhìn cảm nhận và đưa ra quyết định đầu tiên gặp mặt anh có quà tặng em dạ em cũng có một món quà nhỏ tặng anh Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc à, Em à, thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được ạ à. Anh thấy em cũng uh, dễ thương Thì à, hẹn hò uh, em muốn như thế nào? À, có thể thông qua internet, có thể qua điện thoại hoặc thỉnh thoảng nếu cuối tuần có dịp thì anh có thể vào đây hoặc nếu có dịp rảnh thì em có thể ra ngoài không sao hết ạ à. nếu như mà mình đồng nút hàng, nút hàng ho thì em mong muốn như thế nào một tháng giống như một tháng một lần hay là hai lần hay là ba lần hay là bốn lần gì đấy ừ, cái đó chắc là phải phụ thuộc vào cái công việc của anh cũng như công việc của em nếu khi rảnh thì có thể một tháng bốn năm lần còn nếu có khi không rảnh thì tháng một hai lần cái đó em nghĩ là mình phải dựa vào thực tế thì sẽ tốt hơn em rất là thích đi thiện nguyện mong muốn là mình có dịp đi thì anh có đi được không ạ à? à, nếu như mà anh sắp xếp được thì anh à, đi cùng em làm mấy cái đó thì anh cũng rất là thích rồi em trai em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình quan tâm chia sẻ với nhau đàn ông thì phải à, chăm lo được cho vợ con em quan niệm như vậy ạ nếu như công việc nhà thì mình có thể chia sẻ với nhau được không ạ à, cái Cùng đó nhau thì, làm được không ạ cái đó thì cũng bình thường à, hoặc là mình ra mình phụ rặt rau đó cũng mình nấu cơm cũng được mà có gì đâu yeah. Dạ. các bạn à, suy nghĩ thật kỹ cảm nhận à, nãy giờ như thế nào mình nói thật với người đối diện ha Anh à, vào đây và được gặp em Thì à, anh thấy em mà hình hơi lùng tí thôi nhưng mặt thực cũng dễ thương Thật lòng như vậy Và nếu như mà cảm thấy mến nhau thì cho nhau một cơ hội Ừ, dạ em à, nghĩ đến đây đã là một cái duyên mình gặp nhau Em phải đăng ký rất là lâu thì mới tới Cho nên là em nghĩ chúng ta cứ nên cho nhau một cơ hội Rồi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ cảm nhận về đối phương như thế nào đây có phải là người để chúng ta có thể trao nhau một cái duyên trên sân khấu của bạn muốn hẹn hò rất nhiều người đang theo dõi chúng ta quyết định là ở các bạn một hai ba hết thời gian nắm tay nhau không đi không đi sao bạn cho con không em được không ạ được quá gật đầu rồi đó <laughs> những cái gì đang diễn ra rất là tốt đẹp mong rằng cứ thế phát huy các bạn nhé đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng